Paloma ờ, bếp có model là 800 F. đây là nội ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau này thì tôi cũng đã che kính lại rồi nè để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện đây là bếp nướng ở đây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 để khắc phục thêm cái vấn đề mà khi cúp điện á, thì tôi cũng sẽ tặng kèm thêm một cặp pin tại thì tôi cũng sẽ gắn trực tiếp vào bên trong bếp để sẵn ở trong cục pin này thì khi nhận bếp về thì các bạn chỉ nấu thêm gắn thêm cái cục nguồn power này vào thôi sử dụng cùng lúc song song không ảnh hưởng gì khi cấp điện thì ta cũng có pin để sử dụng có điện thì ta lại sử dụng qua cái nguồn power này rất là an toàn và tuyệt vời nướng các bạn cũng nên đổ một lớp nước vào mâm hướng này để dầu mỡ mà có rơi xuống thì ta cũng dễ vệ sinh